À, xin biết chào quý vị và các bạn. Thì à, rất vui được gặp lại à, quý vị và các bạn trong cái video mới à, ngày hôm nay. Thì à, mấy ngày hôm nay thì trời cũng do ảnh hưởng của mưa bão á nên à, cũng à, không có thời gian để đi quay cho quý vị và các bạn. Thì à, trước khi đi vào à, cái à, miếng đất ngày hôm nay á, thì cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua thì à, ngày hôm nay em đang có mặt đang đứng tại khu dân cư Phước Hòa xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để à, chuẩn bị quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, lô đất nha thì cái lô đất này có tổng diện tích là 210 mét vuông nằm ở một cái vị trí rất là thuận lợi luôn và một cái giá cũng rất là hợp lý nha quý vị thì cái miếng đất của chúng ta là có bề ngang là 10 mét và chiều dài vào bên trong là 21 mét nha và phun thổ cư thì ờ, đây là cái khu dân cư Phước Hòa nha quý vị quý vị nhìn xung quanh ở đây thì người ta đã xây nhà ở khá là nhiều rồi thì ờ, cái ờ, tí nữa em sẽ chạy một vòng cái miếng đất một vòng ở cái khu này cho quý vị và các bạn xem ha thì à, vị trí của cái à, miếng đất này thì à, nằm cách ủy ban dân xã Phước Hòa khoảng tầm 600 m nha quý vị khoảng 600 m cách cái đường DT 741 là khoảng 100 m thôi rồi cách chợ Bách Hóa Xanh thì khoảng tầm 200 m cách trường học cấp 1 trường mầm non thì khoảng chỉ tầm 100 m nha rồi, bây giờ thì à, mời quý vị à, xem một vòng cái à, khu dân cư. Em sẽ đi nhanh thôi. Đó, cho quý vị và các bạn tiện theo dõi. Ừ, đây người ta ở rất đông rồi. Đó, bữa nay là cái mùa mưa nên là cỏ mọc khá là nhiều. Trước mặt của chúng ta đó là đã là con đường DT741 nha còn phía trước cái chúng ta đó là cái miếng đất trống đó, đó là cái khu mà theo quy hoạch là để trung tâm thương mại nha quý vị hệ thống ờ, điện rồi ờ, nước ở đây thì đã đầy đủ hết và đường rất là rộng luôn đường nhựa rộng thì ờ, báo cho quý vị là chủ cần bán cái miếng đất này giá là 1 tỷ 050 triệu nha quý vị 1 tỷ 050 triệu còn cái bên phải mà quý vị đây là quy hoạch cây xanh nha quý vị và qua cái miếng này tí xíu thôi là sẽ tới ờ, cái miếng đất của chúng ta thì ờ, quý vị và các bạn xem thì nếu mà thấy ờ, có nhu cầu bán đất á, bán đất chính chủ thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0888 334 108 hoặc là số Zalo 0972 042 552 thì uh, em sẽ hỗ trợ quay bán cho quý vị ha. Dân cư ở ra khá đông. Thì uh, cái vị trí cái lô đất này uh, thì nó nằm cách Sài Gòn thì khoảng tầm uh, gần 60 cây cây số nha quý vị, gần 60 cây. Rồi bây giờ thì ờ, đang đứng tại cái ờ, lô đất của chúng ta đây. Đây. Hiện trạng ờ, đất trống nha quý vị. Thì hôm trước em cũng có quay giới thiệu cho quý vị một vài nền ở khu khu vực này. Ừ, có giá khá là hợp lý. 210 mét vuông full thổ cư thì cũng nói rõ cho quý vị ha đây cũng chưa ra sổ mà quý vị nào mua thì sẽ đến công ty cổ phần cao su Phước Hòa là sẽ ra hợp đồng luôn sang tên cho quý vị đây thì xây dựng nhà ở là rất tuyệt vời rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo